Xin chào các bạn Ngày hôm nay công nghệ tiến mạnh.com sẽ tiếp tục ra mắt video mới Video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho bạn đó chính là một cái dòng camera ngụy trang Thì các bạn có thể biết được tại cửa hàng chúng tôi rất là nhiều những dòng camera ngụy trang khác nhau cho các bạn lựa chọn Như là ví dụ như một trong những dòng camera ngụy trang móc treo quần áo này Cục sạc dự phòng này, ổ cắm điện này, cốc sạc này hay là đồng hồ đeo tay đồng hồ treo tường rất là nhiều những mẫu cho các bạn có thể lựa chọn được và chúng tôi có thể đặt làm ngụy trang lên tất cả những mẫu camera ngụy trang khác để cho các bạn có thể lựa chọn các bạn có thể cầm đi và nó là một trong những vật phẩm vật dụng các bạn sử dụng hàng ngày nhất thì tôi sẽ ngụy trang vào những vật phẩm đó cho các bạn để các bạn có thể không bị ai nghi ngờ ra được là chúng ta đang cầm một cái chiếc camera ngụy trang các bạn nhé và ngày hôm nay giới thiệu đến các bạn đây đó chính là cái chiếc camera ngụy trang đồng hồ đeo tay của Lam thì các bạn phải biết đây là một trong những cái dòng ờ, bán chạy nhất tại cửa hàng chúng tôi đó chính là cái dòng camera ngụy trang đồng hồ đeo tay này rất là bán chạy nhiều người ưa dùng nhiều người tin dùng bởi vì sao bởi vì tất cả những cái công dụng của nó cũng như là cái cách sử dụng nó thứ nhất là cách sử dụng rất là đơn giản thứ hai là mang lại cho chúng ta một hình ảnh với cái chất lượng là 1080p Full HD và cái phạm vi âm thanh của nó nghe được trong vòng phạm vi từ 5 mét quay đầu chúng ta để nghe được các bạn nhé và pin của nó pin của nó được trong vòng từ 4 đến 5 tiếng các bạn sử dụng dòng này cực kỳ tích luôn các bạn nhé và ấy, theo đó đó chính là những cái dòng như là dạng là mắt cam thì mắt cam cực là rộng với mắt cam là 90 độ và khoảng cách quay xa đấy 10 20 mét đây đấy, bây giờ tôi sẽ đọc hộp cái sản phẩm camera ngụy trang đồng hồ h đồng hồ này để giới thiệu đến cho bạn thứ nhất là hướng giới thiệu cách sử dụng của nó ra sao như thế nào thứ hai là tôi sẽ giới thiệu về cái các cái chức năng công dụng của nó để cho các bạn có thể biết đến và các bạn sẽ cập nhật những dòng này về mang lại đạt được những hiệu quả cá nhân cho chúng ta các bạn nhé Đấy, bây giờ tôi mở hộp sản phẩm này đây các bạn nhé đây đó chính là mẫu đồng hồ đấy, nhân vật chính của chúng ta trong ngày hôm nay đấy, chúng ta tạm thời đấy, mở hộp sản phẩm ra này và chúng ta sẽ xem những phụ kiện đi kèm theo nó này thứ nhất là phụ kiện đi kèm đây đó chính là một chân dây cáp sạc này thứ hai đó chính là một à, nó sẽ tặng kèm cho chúng ta đó chính là hai cái mắt đấy, hai cái mắt ốc mắt ốc này để chúng ta có thể đấy, ngụy trang được cái phần à, phần phần à, chân sạc của nó này các bạn có thể ngụy trang vào được các bạn nhé hay là các bạn nữ làm mất đi thì các bạn sẽ tặng kèm được một cái nữa để các bạn có thể viết ốc vào đấy. và tiếp theo đây đó chính là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng do nhà sản xuất tạo ra thì video này sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng của nó nên là chúng ta sẽ không phải sử dụng cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng nữa đầu tiên này đây đó chính là cái sản phẩm chúng ta này thứ nhất là đồng hồ đồng hồ thời trang rất là đẹp Đấy, phù hợp với tất cả những cái lứa tuổi già trẻ hay là thứ tuổi trung niên các bạn đều có thể sử dụng hết Đấy, các bạn đeo vào tay này với mẫu đồng hồ này rất là đẹp luôn các bạn nhé và mẫu đồng hồ này nó sẽ giúp giúp cho chúng ta có thể quay đêm được một ngày quay đêm rất là rõ ràng với ờ, bốn mắt hồng ngoại xung quanh mắt cam các bạn nhé và đấy, cái đồng hồ này thì mặt kính là mặt kính chống xước đấy, các bạn có thể đeo vào tay đấy, đeo vừa làm đồng hồ vợ thời trang này là thứ nhất và vừa làm đồng hồ để quay lại camera đấy trong cái công việc của chúng ta thì mỗi người mỗi công việc các bạn cần sử dụng những dòng này ví dụ như là những người làm ờ, hình về hình sự công an này hay là những người làm về văn phòng các bạn sẽ muốn Ờ, lưu lại những cái bài giảng uh, những cái đoạn video ở những cái nơi mà người ta không cho phép chúng ta quay thì chúng ta có thể sắm cho tôi đó chính là những cái mẫu đồng hồ này về các bạn đeo vào tay thứ nhất là sẽ đem lại cho các bạn hình ảnh rõ nét thứ hai là chúng ta sẽ ghi lại được những hình ảnh ờ, có giá trị đến cho chúng ta và đoạn âm thanh thì âm thanh rất là rõ lọc tạp âm các bạn nhé nên các bạn yên tâm về cái dòng đồng hồ này đồng hồ này thì có thể chạy dây được như bình thường đấy, giới thiệu qua cho các bạn này đấy, tạm thời bây giờ đấy, trên đây đó chính là cái đèn báo hiệu nó là đầu tiên và về cái hướng 6 giờ dưới đây đó chính là cái mắt camera à, mắt camera hướng 6 giờ này khi bạn <coughs> khi bạn quay thì lập tức nó sẽ không hiện lên một cái đèn ánh sáng gì và bắt buộc đấy, khi bạn quay đêm thì bắt buộc là nó sẽ hiện cho chúng ta lên là bốn đèn hồng ngoại sẽ được chuyển thành màu đỏ đây các bạn nhé bốn đèn hồng ngoại xung quanh và đây đó chính là mắt cam mắt cam này thì là mắt cam 90 độ cực kỳ là nét rồi với độ rất là rộng thì ngay bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng của nó ra sao như thế nào các bạn nhé và đây này đây là cái dây cắm sạc thứ nhất là dây này chúng ta có thể lấy được cái dữ liệu của đồng hồ này lên máy tính thứ hai là chúng ta phải sạc pin đây, chúng ta chỉ việc cắm vào đây các bạn nhé Đấy, các bạn cắm vào vào một đầu USB này thứ nhất là đầu này chúng ta có thể cắm vào cổng USB trên máy tính thứ hai chúng ta có thể cắm vào cái cổng của cái cốc sạc để chúng ta để sạc pin được cái đồng hồ chúng ta loại này thì các bạn nên sạc pin từ 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi là camera chúng ta đã được đầy và sử dụng trong vòng từ 4 tiếng đến 4 tiếng rưỡi về cái dòng camera ngụy trang đồng hồ đeo tay nam này các bạn nhé Đây này rất là đẹp luôn và mặt à, vào cái dây đeo đó chính là dây inox chống dỉ này các bạn này Đấy, kể cả cái bề mặt của nó cũng thế này Đấy, inox chống dỉ sáng bóng luôn các bạn nhé rất là đẹp luôn Đấy, các bạn đeo vào kéo là người ta tưởng các bạn đang đeo những đồng hồ à, hàng cao cấp Đấy, các bạn nhìn này rất là đẹp luôn về cái mẫu đồng hồ này các bạn nhé đó Đấy, dân kim dây thì kim dây chạy như bình thường như những chiếc đồng hồ bình thường các bạn nhé đầu tiên đấy, à, bây giờ tôi hướng dẫn các bạn sử dụng này đấy, ví dụ cái nút phía bên trái của tay tôi tôi sẽ tạm thời gọi là A còn bên phải tôi tôi sẽ gọi là B Đấy, B là bên à, phải và A là bên trái khi chúng ta muốn khởi động camera chúng ta lên thì chúng ta sẽ giữ vào nút B này lập tức đèn nó sẽ hiện lên này giữ nút B trong vòng một giây thôi là lập tức đèn nó hiện lên đang ở chế độ chờ gọn này và sẽ tự động tắt đi với cái tính năng ưu việt của cái con à, camera đồng hồ này thì lập tức khi các bạn bật lên đấy, nó sẽ chờ trong vòng 2 giây tự động nó tắt đi là nó sẽ được đấy, quay luôn camera kèm theo ghi âm luôn các bạn nhé và khi mà các bạn muốn đấy, đang ở chế độ quay phim và các bạn muốn chụp ảnh luôn thì bạn chỉ việc bấm vào nút B một lần này bấm một lần lập tức đèn xanh của nó sẽ nháy lên này các bạn cho bạn dễ nhìn rõ là một tấm này bấm là một lần này đèn xanh nháy lên các bạn thấy chưa đó cứ đèn xanh nháy là chúng ta dùng một tấm và khi mà chúng ta có thể muốn đấy, vừa quay và bật luôn là cái chế độ đèn hồng ngoại để giúp quay đêm chúng ta chỉ việc giữ nút A này giữ nút A trong vòng 2 đến 3 giây này lập tức đèn đỏ bốn cái đèn hồng ngoại chúng ta đã được bật lên và bốn cái đèn hồng ngoại này nó sẽ tích hợp cho chúng ta đó chính là quay ban đêm rất là rõ nét luôn các bạn nhé và khi chúng ta muốn tắt hẳn cái đèn hồng ngoại đi thì chúng ta sẽ giữ hẳn nút B là một cái đoạn video chúng ta đã được lưu vào cái bộ nhớ trực tiếp trên cái chiếc đồng hồ này các bạn nhé giữ nút B này giữ nút B khi nào đèn của đó nháy đỏ lên chúng ta thả tay ra là cái đoạn video chúng ta lưu đã thành công rồi các bạn nhé và khi các bạn muốn quay tiếp đoạn video đó thì chúng ta lại giữ tiếp nút B 1 đến 2 giây này lập tức đèn nó hiện lên các bạn nhìn thấy đây cái đèn khi đèn của nó hiện lên rồi tự động nó tắt đi thì tự động nó đang quay video luôn các bạn nhé bởi vì cái dòng này nó quay video nó sẽ không bao giờ phát ra một tín hiệu ánh sáng hay là một tín hiệu âm thanh gì để cho đối phương chúng ta thể biết được và lưu các bạn các bạn cứ đeo Đấy, cái đồng hồ với bên tay trái chúng ta thuận tay nhất thì tự động cái hình ảnh của nó có nghĩa là sẽ thẳng đứng đấy, hình ảnh đúng chiều luôn các bạn nhé còn khi bạn đeo bên tay phải thì bạn lưu ý cho tôi đấy, sẽ nó sẽ có nguy cơ là các bạn sẽ bị ngược chiều camera đấy, thì các bạn nên đeo tay trái thì nó sẽ thuận hơn đấy các bạn nhé đó vẫn đây hiện tại tôi vẫn đang quay video và chụp ảnh chúng ta lại chỉ việc nhấn nút B này đấy, các bạn cứ bấm B đấy, đầu tiên là các bạn đây tôi sẽ tắt đi và tôi hướng dẫn lại các bạn từ đầu này đầu tiên là các bạn muốn bật chiếc camera lên đúng không các bạn sẽ giữ nút B một lần đầu tôi này giữ nút B lập tức đèn hiện lên và tự động tắt đi là chúng nó sẽ tự động quay video và khi chúng ta muốn chụp thêm cả hình ảnh nữa thì chúng ta sẽ bấm vào nút B một lần đèn xanh nháy là đã chụp ảnh nháy một tấm là chụp một, một nháy một lần là chụp được một tấm và chúng ta bấm hai lần là chụp được hai tấm gọn nhé bật hồng ngoại thì giữ nút A trong vòng 3 giây này Đấy, 3 giây và đoạn video nó sẽ được lưu hoàn toàn vào bộ nhớ của đồng hồ các bạn nhé lập tức bốn đèn hồng ngoại được phát sáng lên này khi chúng ta muốn tắt hẳn đồng hồ và tắt hẳn camera chúng ta chỉ việc giữ vào nút B trong vòng 2 đến 3 giây là chúng ta đã thành công đó cách sử dụng của nó rất là đơn giản và dễ dàng thôi các bạn nhé đó chính là cái kim ốc camera ngụy trang đồng hồ đeo tay nam thì bạn nào có nhu cầu được tư vấn về sản phẩm này hay là cần được tư vấn mua hàng các bạn có thể liên hệ gọi điện trực tiếp cho tôi qua số điện thoại 0983 773333 và 0963 773 cửa hàng nhà tôi sẽ nhận ra hoàn toàn quốc bảo hành miễn phí và tư vấn 24 trên 24 cho tất cả các bạn và video này tôi xin tạm dừng tại đây cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của tôi